à, trong cái thời buổi dịch này nè bây giờ là mình đứng ở đây nè ngoài đường thì vắng tanh rồi bây giờ không có việc gì làm hết xe của mình á, thì cũng là nằm tại chỗ luôn không chạy dịch vụ gì được hết mình à, đi qua bên chiếc xe của mình hồi nãy để mà kiểm tra xe cho xe hoạt động cho máy nó trơn chu bây giờ hả, thì đi đến cái đò ngang để về nhà đó đi bằng chiếc uh, xuồng này nè bây giờ cái cuộc sống của bà con á, thì cũng ở đây cũng tạm ổn rồi bởi vì dịch nó chưa có về tới đây nhưng mà vì ảnh hưởng chung của xã hội của toàn đất nước cho nên á, là à, mình cũng phải ở nhà để mà cùng với đất nước chống dịch thì hôm nay á, mình đã quyết định á, chuyển qua cái công việc mới đó là tập làm bên à, uh, youtuber để mong là sẽ kiếm được một khoản thu nhập nào đó trang trải trong cái thời khó khăn này mong quý vị và các bạn ủng hộ ờ, like và subscribe cho mình để mà mình ờ, làm một cái niềm tin cũng như một hành trang trên con đường sắp tới